Rồi cảm nghĩ khi múc bột đi Dạ em múc bột cũng vất vả lắm <laughs> Múc bột cũng là một cái quy trình lắm Múc bột cũng là một nghệ thuật đúng không? Dạ. Người múc bột là nghệ sĩ à, Người múc bột là nghệ sĩ Dạ để múc cho Nghệ sĩ không được giành nhau Đó, lên thành như dùm ống kính cười này cá cài à, bước một um, nội trong giai đoạn múc bột thôi mà khán giả đã quá khích rồi quay khán giả khán giả cười nè <laughs> à, đến giai đoạn chỗ chín á năm bếp vào làm một lúc mút nhưng mà không nói anh dạ, đổ lại ừ, làm lại làm thiệt kìa đổ lại làm thiệt kìa dạ đậu nhiều cũng chuyên nghiệp lắm á nãy giờ mai than phiền nhưng ờ, mai than phiền là ít nhiều hay là dạ, sao hết không bao nhiêu người ta đổi bao nhiêu mà đâu có bình thường mút rất là nhanh tự nhiên giờ mút chậm lên. Dạ, hơi nhiều vậy đó <laughs> rồi tới quốc dương lên sóng nè luôn tay của anh, anh hướng dẫn đến ờ, nấu ăn vậy đó chúng ta cho mỡ vào nhìn ống kính cười cười kinh tình cái coi nó đang làm nó đang làm cuối cùng ai dạy người ta dạy đó hay đằng này trình làm tiếng hả làm tiếng này cũng nhét miệng đi chở dầu nóng người ta um, cho bánh xèo vào đổ bột vào cho tráng đều chảo ờ, đổ trên vành trước ừ. các bạn chỉ cần đổ một muỗng thôi nhé <laughs> ai muốn đổ hai muỗng thì tự nhiên hai muỗng nhỏ à, trong quá trình chờ bánh ờ, chín thì giờ giải thích đi trong vòng uh, ờ, 3 đến 4 phút thì bánh chín xạo 30 à, giây quay vòng vòng cho cái bánh nó được giòn chủ yếu là phải cái điều ha cái đoạn này thì chúng ta có lá bằng lăng non ít thôi chứ không cần bữa lớn các bạn nhớ đắp dung lại <laughs> đắp chứ rồi sao phải đắp vô nhiều để cho bánh nó màu vàng đó xong rồi bác đang quay phim mâm á đổi đi đổi cho chị khán giả vô rồi lượt lượt hai nè trời ơi nãy giờ múc múc bột nè rồi múc bột thì quay cho nó nó mới chịu <laughs> nè em hiệu ứng nè hiệu ứng là zoom nè không mặt em to rồi khỏi còn zoom vậy anh ra nhấn nhấn nhấn tới nhấn tới nhấn em à nhấn múc nhân nữa kìa hơi bị nhiều dây động nhưng cũng rất là công phu chút tí làm hồi tới lên tay thôi à, phải điều thịt với nhân như vậy nè vàng mặt lên sáu chớ như vậy là, là vừa cái bánh mà ngon mì để hai dĩa cái thôi hưởng hưởng sung rồi đây đây là phần cuối cùng để mình ra làm một chiếc bánh nó ngon các bạn phải cầm cầm như như tôi này đó thế cần quay cái tay không quay đó quay tay quay tay này à. à. em thấy hai người này tốt nhất là làm diễn viên á anh ừ. rồi đây là cái mặt tôi do cái bánh không các bạn rồi tôi đi nha cái bánh đẹp hơn cái mặt bạn bánh của dương lâu quá vậy 5 phút rồi đó nha chết rồi hồi nãy như quốc dương nói bao nhiêu ta 3 phút rồi đó ba bốn phút rồi trong thời gian vậy dạ. ờ, đó nhanh lên nhanh nhanh chứ không hết tốc độ nhớ. dương là hồi chậm rồi đấy nha so với bên um, bên kia nhà lê tuấn là nhanh nha thấy là bánh nó ờ, yeah. Dạ. khô thì nó sẽ giòn cái vành ờ, lên sau đó chúng ta cho nhân vào ông đòn muốn nhân rất quan trọng nói nữa nói nhân luôn nhà lên nên thì à, trong đây à, của à, chúng tôi có măng um, à, ờ, củ kiệu à, thịt vịt à, bông nhuyễn đậu phộng đậu phộng mình lá thiếu nữa à, rau cải rau cải mình cái nữa cái xanh bánh hơi bánh hơi bị <laughs> cái gì không mà vô vô vô tivi không cái cái cái ngon ngon ngon của giờ nhân ít à? Nhân. Dạ. Trời ơi nhân cô gái cô gái múc dạ. nhân. Còn dạ. đó nhiều hơn. Giá dạ, con. Sao cái ờ, quá trình múc nhân thì thế nào em? Trước tiên là mình phải à, lên để cho mặt thịt củ kiệu đồ này kia nó sẽ đều. Nó nghe nè, hồi nãy nói rồi. Thôi không quay nữa đó nữa rồi đây đây đây là tiết mục lau dĩa rất là quan trọng phải sạch sẽ trong ờ, ờ, lúc ăn để tránh bị đau bụng đau bạn <laughs> nào đau bụng thì nên uống thuốc trước khi ăn các bạn biết uh, uống thuốc gì chưa rồi sắp hết bộ nhớ rồi rồi tắt đi